Xin chào tất cả anh em nhé Thì anh em chơi những cái bộ môn như là bầu cua, tài xỉu hay sóc đĩa thì anh em cũng biết rồi Để anh em mình mà chơi, anh em mình giành được chiến thắng Thì bắt buộc khi anh em mình vào sân chơi sòng sới của người ta Anh em phải luồn được những cái nắp, cái đĩa hay là cái bộ hột vào Thì anh em mới có thể biết trước kết quả và giành chiến thắng được Đấy Nhưng mà cái thời buổi hiện nay thì cáo già thợ thuyền trong sân chơi của các anh em rất là nhiều Việc mà luồn được những cái nắp, cái đĩa hay là cái bộ hột vào là cực kỳ khó khăn và rất dễ gây nguy hiểm cho anh em thì chính vì vậy công ty tôi vừa cho ra mắt một cái sản phẩm công nghệ cao giúp anh em giành chiến thắng trong những cái bộ môn chơi từ bầu cua, tài xỉu cho đến sóc đĩa. Đây. Đây là ba cái sản phẩm giúp anh em chơi, giúp anh em giành chiến thắng trong những cái sân chơi từ bầu cua, tài xỉu cho đến sóc đĩa. Đấy với cái chiếc máy này, anh em vào sân chơi của người ta thì là hột nắp đĩa quân vị là của người ta cho người ta làm cái luôn làm sao mình đút cái máy này vào trong người cự ni từ 5 đến 7 mét là nó có thể báo chính xác 100% cho anh em biết trước kết quả anh em đánh rồi thì cái độ chính xác của nó như thế nào cái cách thức hoạt động của nó ra sao thì sau đây tôi sẽ đi vào tôi test trực tiếp cũng như test thực tế ba cái máy này sử dụng trong ba cái môn chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa nó hiệu quả như thế nào liệu có thể giúp anh em giành chiến thắng giúp anh em kiếm tiền từ những cái sân chơi sòng sữa của anh em được hay không anh em nhé thì để trước khi đi vào test chứng minh cho anh em luôn những cái đồ hôm nay tôi sử dụng để quay video cho anh em hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thì trên tay tôi đây có một cái thanh nam châm đây hít cực kỳ mạnh luôn anh em là dân chơi cờ bạc em biết rồi đây nếu mà là đồ vịt thì nó sẽ hít rất chặt luôn còn đây này anh em nhìn này hoàn toàn là không hít luôn này đấy hột này hột hạt này đĩa này ok chưa không hề hít luôn đấy hột nắp đĩa là hoàn toàn bình thường luôn bát này không hề hít luôn đĩa này đấy cũng không hề hít luôn tô này hoàn toàn là cái tô bầu cua tô tô ăn canh nhà tôi thôi tôi lấy ra tôi test luôn anh em mà đây một hạt bầu cua đây không hít luôn này đấy thì qua test thử cho lăn châm cho anh em rồi thì hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em môn chơi đầu tiên là môn chơi sóc đĩa thì để test cái môn này thì đầu tiên là tôi sẽ chọn ra ngẫu nhiên là một số cái lá bài để tôi cắt làm quân vị cho anh em có nghĩa là anh em đến sân chơi thì là hộp nắp đĩa là của người ta cho người ta làm cái luôn đấy làm sao anh em có cái máy này là nó có thể báo chính xác cho anh biết trước kết quả anh đánh rồi đấy, anh em nhớ là cự ly từ 5 đến 7 mét là nó vẫn có thể báo chính xác bình thường đấy còn sau đây là tôi sẽ đi vào cái test thực tế cho anh em xem luôn này đây. tôi sẽ chọn nó bốn cái quân vị này đấy thì cái nguyên lý dung của nó như sau này em nhìn này cứ chẵn thì máy sẽ báo hai dung nẻ máy nó báo một dung anh em cứ thế anh em phân biệt anh em đánh thôi đấy còn đây là cái máy đánh sóc đĩa này anh em vào sân chơi anh em nhớ khởi động cái máy lên này Đấy, khởi động công tắc nguồn của nó lên này thì sau đây tôi sẽ để cái máy này vào trong cái chiếc cốc này để cho cái nhịp âm nó báo ấy nó sẽ rung vọng lên cho anh em nghe anh em mình biết anh em phân biệt đấy tai anh em mình nghe máy nó báo này mắt anh em nhìn vào kết quả này xem nó máy nó báo chính xác không cái độ hiệu quả của nó là bao nhiêu anh em nhé thì sau đây tôi test luôn thực tế trực tiếp cho anh em xem luôn này anh em nghe nhé ai sóc ai làm cái đều được hết anh em nhé đấy em nghe rõ ràng chưa như ván này là máy nó báo hai dung này hai dung tương ứng em đánh chắn cho tôi này mở luôn này ok chưa chuẩn chưa đấy đã gọi là máy móc đã gọi là sản phẩm công nghệ không bao giờ có độ sai lệch đâu anh em ạ đấy, bất cứ anh em nào cần anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình cho tôi đấy, tôi sẽ tư vấn miễn phí cũng như là cung cấp cho anh em những cái đồ chơi những cái thiết bị như thế này cho anh em giúp anh em kiếm tiền đấy như ván này là máy báo một dung một dung tương ứng anh em đánh lẻ nhé một dung đánh lẻ này mở này ok chưa ba trắng này tiếp tục test cho anh em xem này đấy ván này tôi sóc mạnh cho anh em xem máy báo có chuẩn không nhé đấy anh em nghe rõ ràng chưa rõ ràng là máy báo hai dung hai dung tương đánh chắn này đấy tôi bán nhà bán cửa đánh chắn ván này này ok chưa sắp đôi này chuẩn chưa đấy em đã thấy cái độ hiệu quả của cái máy này khi em sử dụng để chơi cái bộ môn sóc đĩa là nó chính xác đến mức độ nào chưa đấy anh em chơi xong em nhớ là tắt cái công tắc nguồn của nó đi đấy thì chuyển sang cái môn chơi tiếp theo là cái môn chơi tài xỉu cho anh em này đây tôi sẽ chọn ngẫu nhiên là ba cái hộp tài xỉu cỡ bằng nhau này đấy đây thì cái với cái bộ môn chơi tài xỉu này thì nó hết sức đơn giản thôi anh em mình vào này máy chơi tài xỉu đây em khởi động công, công tắc nguồn của nó lên này đấy tôi tiếp tục để trong cái cốc này để cho cái âm báo nó rung vọng lên cho anh em nghe anh em phân biệt chứ còn bản chất cái máy này nó rung cực kỳ êm luôn đấy tôi mà để dưới đất hay là tôi cầm trên tay anh em không thể nghe được đâu đấy thì cái nguyên lý rung của nó hết sức đơn giản thôi thì cứ tài thì nó sẽ rung hai cái còn xỉu nó rung một cái anh em biết anh em phân biệt anh em đặt tiền anh em nhé thì không làm mất thời gian của anh em nữa tôi test luôn cho anh em xem nhé anh em nghe máy báo đấy và nhìn kết quả này đấy ban này tôi sóc một tiếng thôi đấy, sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết mà như ván này này máy báo tôi biết là hai dung hai dung tướng đánh tài rồi mở luôn này ok chưa sáu bốn một đấy 11 điểm tài này tiếp tục này sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được hết anh em nhé anh em cứ an tâm đi anh em cứ nghe đấy máy báo là anh em có tiền rồi đấy như bán này là máy báo một dung một dung đánh xỉu này tôi đánh 50 tỷ vào xỉu này ok chưa đấy năm một hai đấy tám điểm xỉu này test chính thức cho anh em này đấy con này tôi sóc thật mạnh xem là máy báo chuẩn đến đâu đấy em nhớ nhá cự ly từ 5 đến 7 mét là nó báo chuẩn anh em rồi đấy như con này là máy báo hai dung hai dung tương đương tài thôi này mở luôn cho em xem này ok chưa 554 đấy 14 điểm tài đấy chuẩn chưa đấy anh em mình test cho anh em qua cái bộ môn sóc đĩa và bộ môn tài xỉu đấy anh em thấy nó cái độ chính xác cái độ hiệu quả của nó như thế nào chưa đấy thì còn cái độ hiệu quả của nó khi sử dụng cái môn chơi bầu cua như thế nào thì tôi sẽ test luôn cho em xem đây đây thì còn lại là cái máy chơi bầu cua trên màn hình em đây đấy, máy bầu cua anh em nhớ khởi động lên nhé đấy nhớ khởi động lên này tôi đã tiếp tục để vào trong cái cốc này cho cái nhịp âm nó rung vọng lên em phân biệt đấy thì cái nguyên lý rung của nó như thế nào thì đây anh em chú ý vào đây đấy bầu thì máy nó sẽ không rung cua nó dùng một cái ngắn tôm nó rung một cái dài cá nó dùng hai cái ngắn gà rung hai cái dài và nai là dùng ba cái ngắn đấy anh em nhìn vào đây anh em phân biệt anh em đánh nhé đây thì tôi sẽ chọn ra vài con hột đây vài con hột đẹp đẹp một chút này hoàn toàn là hột thường một trợ hột test là chơi một lần nữa cho anh em cẩn thận này đấy. đây anh em nhìn nhé anh em nhìn vào cái cái, cái bảng hướng dẫn này anh em đánh theo thôi đấy máy nó dùng như nào anh em đánh như vậy thôi sắp luôn anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết và anh em mình nghe máy báo kết quả để em đánh nhé như ván này này máy báo một cái rung ngắn anh em nghe cái nhịp rung của nó rất là ngắn một cái rung ngắn anh em đánh cua cho tôi đấy một rung ngắn đánh cua này mở anh em xem này ok chưa nai tôm cua đấy cua này đấy chính xác chưa đấy đấy tôi đang là tôi sóc một cái tôi sóc thật nhẹ thôi xem máy có báo chuẩn được không cho anh em đấy như con này máy tiếp tục báo một rung ngắn một rung ngắn thì đương nhiên là cua rồi mở cho em xem này ok chưa đấy cua này tôm này bầu này, này cua này đấy cực kỳ chính xác luôn thì nhiều anh em có thắc mắc là tại sao mà cái máy này nó rung to như vậy thì liệu vào sân chơi sòng sới thì có bị người ta phát hiện hay không thì tôi xin khẳng định và xin cam đoan với anh em là không bao giờ bị phát hiện được bởi vì cái máy này nó dùng cực kỳ êm luôn chẳng qua là tôi để vào trong cái chiếc cốc này để âm thanh nó rung nó vọng lên anh em mình nghe được thôi còn nếu bây giờ tôi để vào trong tay của tôi này tôi cầm này cũng như anh em đút vào trong người của anh em anh em vào sân chơi đấy xem anh có nghe được không anh em nhá tôi sẽ để sát camera luôn anh em xem là máy nó có báo anh em có nghe hay không đấy như ván này này máy báo cho tôi biết là ba cái rung ngắn đấy anh em có nghe thấy không đấy em có nghe thấy không ba cái rung ngắn này tương ứng anh em đánh con nai cho tôi này mở anh em xem này đấy ba con ai em thấy chưa thấy cái độ hiệu quả của nó chưa đấy không bao giờ có độ sai lệch luôn mà dung cực kỳ em luôn đấy, xin khẳng định với anh em một điều như vậy đấy em chơi xong đấy anh em nhớ cái tắt cái này cùng cái, cái cái nguồn của máy đi đấy em thấy cái độ hiệu quả của nó khi sử dụng để chơi từ bầu cua tài xỉu đến sóc đĩa mỗi cái loại máy thì nó phục vụ giúp cho anh em chiến thắng trong một cái bộ môn chơi khác nhau đấy thì bất kỳ cái bộ môn nào tôi test từ đầu cho anh em thì em cũng thấy rồi không bao giờ có độ sai lệch luôn thì em nào cần em cứ liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đấy hoặc là qua trực tiếp một trong hai cơ sở của công ty thôi một là bến xe mỹ đình hà nội hai là cầu bình triệu thành phố hồ chí minh qua thì anh em được cầm trực tiếp hàng hóa đồ đạc quân vị bát đĩa của anh em test hàng thử hàng thử thực tế trực tiếp luôn ưng ý sản phẩm nào anh em mang về chơi anh em kiếm tiền thôi đấy thì còn đối với những cái sản phẩm đấy máy báo tự động như thế này thì tôi bảo hành cho anh em một năm luôn đấy thì thời lượng video có hạn thì cũng xin dừng video tại đây chúc anh em là những người chơi khôn ngoan chúc anh em kiếm tiền được từ những cái sân chơi sòng sỡ của mình anh em nhé xin chào anh em